về trong một chiều gọi từng dấu yêu vui chôn muộn phiền xua tan một đời một nỗi buồn riêng người vừa đến đây tình dâng ngập đầy nụ cười khát khao bờ môi ngọt ngào thầm bao lần hỏi tình nào lao sao xin cho tôi được sống một giây phút đến bất ngờ cho tôi còn mãi được ôm trong tay hạnh phúc như mơ bao năm đi tìm kiếm một hót trong đại mặt trong mênh mông Ngày rồi sẽ tan niềm vui rồi tan một người bước đi vòng tay lờ là còn tôi ở lại một kiếp lang thang tình là cho mây tình đi thời dài người rồi cho vai hồn ru mịt mài tình qua một lần tình vào hư cho tôi ướt lòng em đêm hãy rồi sẽ tan niềm vui rồi dài một người bước đi vòng tay lờ lại còn tôi ở lại một kiếp lang thang tình là gió mây tình đi khờ dài người rồi thoáng mái hồn du mình